Dạ, TV256 xin ờ, mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Hôm nay thì ờ, TV256 uh, ờ, muốn trình bày cái đề tài về uh, nghệ sĩ Việt Nam. Thì trước hết uh, TV muốn định nghĩa về cái nghệ sĩ uh, nghệ sĩ Việt Nam á, thì ờ, nghệ sĩ á, thì uh, theo cái ý của TV256 rằng là nghệ sĩ là tất cả những người gọi là uh, ca sĩ, nhạc sĩ, gọi là uh, MC hoặc là họa sĩ, văn sĩ. TV muốn định nghĩa theo cái nghĩa nó rộng là nó có luôn cả nhà báo, nó có luôn cả là MC, nó có cả là ký giả mình định nghĩa cái nghệ sĩ cho nó rộng một chút xíu nha chứ không phải là nghệ sĩ là thuần là về à, âm nhạc tất cả các người mà mà có cái chữ sĩ đằng sau á, thì à, TV định nghĩa là hầu hết là như vậy thì à, khi mà nói đến nghệ sĩ thì chúng ta biết rằng là những người nghệ sĩ đó là những người của quần chúng mà quần chúng ở đây á, là quần chúng là của một số đông số đông ờ, khán giả thì ờ, số đông á, thì TV muốn nói rằng là đất nước chúng ta đó có một cái số đông khán giả là sống trong cái tình trạng rất là uh, nghèo đói chứ tv không nghĩ rằng là khi mà mở đại nhạc hội mà có những ờ, đồng tiền vào thì thường thường đó là những nghệ sĩ họ chọn cái cái cái cái số đông của họ đó là là năm phần trăm dân số năm năm phần trăm dân số đó là đang sống ở trong cái, cái sự giàu có những người năm phần trăm dân số đó là những cái người cộng sản những cái người là đảng viên họ có gia đình họ giàu sang tất cả gần như là tất cả những đảng viên đều là giàu sang thì ờ, cái đó những người nghệ sĩ mà ờ, tiếp tục trình bày cho những cái năm phần trăm dân số đó là TV thấy nó không phải là người của quần chúng người của quần chúng đó là là tất cả mọi người ở Việt Nam thành ra nếu mà ca sĩ nghệ sĩ đó cứ mà trình diễn cho uh, trình diễn cho cái 5% đó đó là chẳng khác nào những ca sĩ nghệ sĩ đó là trình diễn cho đảng tại vì đảng đang giàu có mà đảng đang rất rất là giàu 5% giàu có đó có thể là tham dự những cái đại nhạc hội để mà nghe những cái ca sĩ nghệ sĩ trình diễn mà trong khi 95% là nghèo khổ Dạ chào tôi Đương Phương nha Chào quý anh chị em ờ, mới đến với diễn đàn Thì hôm nay TV muốn trình bày cái điểm đó cho quý anh chị em thấy là Là TV256 rất khổ tâm về cái vấn đề đó Sự thật mình không muốn nói đến cho những người mà nghệ sĩ mà mình ờ, thương mến Nhất là những nghệ sĩ trong nước nhưng mà chuyện bắt buộc phải nói thì TV phải nói chứ không thể nào mà mà im lặng được tại vì cái đa số quần chúng đó nó đòi hỏi có những cái người, người nghệ sĩ mà người ta làm lên những cái bài nhạc để cho quần chúng mà mình phải mến phục đó là mới đúng là những cái nghệ sĩ là phải nói là chân chính là mình mình à, là người của quần chúng mình có thể gọi là hướng dẫn quần chúng qua những cái cái cái cái cái cái giọng ca của mình qua những cái lời ca của mình qua cái bức họa của mình qua cái bài báo của mình và dạ, <laughs> chào bạn uh, uh, dương giang bá đến với diễn đàn nghệ sĩ của quần chúng mà chứ đâu phải là nghệ sĩ của đảng nếu mà nghệ sĩ của đảng thì TV không nói phải không thành ra mình nghĩ đó mình là một người nghệ sĩ thì mình phải mình phải đi với quần chúng mình phải sống với quần chúng mình hiểu quần chúng đang khó khăn như thế nào mình hiểu cái nỗi đau của dân tộc như mình thế nào để mà mình viết nên bản nhạc cho cái quần chúng mình vẽ một bức tranh đẹp cho quần chúng chứ không phải là mình chỉ chỉ vậy là phục vụ cho cái năm phần trăm đó tôi biết hoàn toàn không đồng ý tôi biết hoàn toàn không đồng ý cái những nghệ sĩ mà mà mà hành động như vậy tại sao mình phục vụ chỉ cho cái năm phần trăm mà mình bỏ đi cái chín mươi lăm phần trăm hiện tại chúng ta biết quá nhiều mà hiện tại chúng ta thấy biết bao nhiêu nỗi đau thương của dân tộc thành ra tại sao nghệ sĩ việt khang viết được hai bản nhạc anh là ai việt nam tôi đâu và dạ, chào tôi đơn phương đó những nghệ sĩ của quần chúng á, thì bị đảng bắt vào tù các anh là nghệ sĩ các anh chịu nổi những những điều như vậy không tại sao các anh không có dám rồi là là dấn thân để mà đi phục vụ cho quần chúng nghệ sĩ là phải cần phục vụ cho quần chúng chứ không phải phục vụ cho cái thiểu số mà giàu có để mà có đủ đồng tiền để mà mua vé vào xem các anh trình diễn dù là nghệ sĩ hải ngoại hay là nghệ sĩ quốc nội TV không cần biết chỉ là nghệ sĩ là nên nhớ rằng đó là mình phục vụ cho số đông mình phục vụ cho quần chúng hiện tại đồng bào biết bao nhiêu đồng bào thất nghiệp biết bao nhiêu đồng bào khổ sở ở ngoài ở ngoài nghệ an ở ngoài hà tĩnh biết bao nhiêu người hàng triệu người khổ sở như vậy họ phải sống lây lây lất gọi là ờ, không có công ăn việc làm họ sống gọi là họ không có ăn được con cá nữa họ đưa ra những biểu ngữ rồi là con thèm cá bây giờ cá ở đâu suốt gọi là bốn tỉnh miền Trung không bây giờ người ta không ăn cá được nữa mà nó ảnh hưởng cả toàn nước nó ảnh hưởng cả mọi nơi hết á mà tại sao những người nghệ sĩ không có nghĩ đến cái quần chúng như vậy đến giờ phút này TV nó thật chỉ là thấy đếm trên ngón tay đếm trên ngón tay những nghệ sĩ như là Tuấn Khanh anh Tuấn Khanh anh nói gấp trang báo đi tắt tivi đi mà hãy nghe tiếng đau khổ của của của người dân trong nước nhạc sĩ tính Tuấn Khanh có những người như vậy mà nó rất là rất là đếm ở trên đầu ngón tay hoặc là nghệ sĩ Thành Lập nghệ sĩ Thành Lập cũng là một người cũng là là là nhìn thấy cái nỗi đau của quần chúng mà nghệ sĩ Thành Lộc nói lên những cái điều mà đau thương như vậy và cái trở ngại nhất đó là cái đảng cộng sản nó đang tồn tại trên cái đất nước này và tất cả những đảng viên của đảng cộng sản là những cái thành phần mà giàu có trên đất nước này năm phần trăm giàu có năm phần trăm họ hàng của đảng viên năm phần trăm gọi là quen biết với đảng viên để mà làm những cái cái cái cái cái cái, cái, cái đúc lót hối lộ đủ thứ để mà làm giàu trên cái quê hương này và những nghệ sĩ rất là nổi tiếng nói thiệt TV cũng xem rất là nhiều uh, những người nghệ sĩ trong nước trình diễn mà thấy hoàn toàn lại là TV có thể phán đoán rằng là các nghệ sĩ trong nước trình diễn đó đang là những nghệ sĩ gọi là cho đảng nó đau thương cho cái dân tộc mình như vậy đó cái nghệ sĩ đó đã, là đang phục vụ cho đảng chứ không phải phục vụ cho cả một cái quần chúng cái quần chúng là 95% đang nghèo khổ 95% mỗi ngày đi chợ không biết phải mua cái gì để cho họ vừa với túi tiền của mình 95% đang khốn khổ vì cái nạn xăng tăng giá chúng ta cần những cái người người nghệ sĩ lên tiếng để mà để mà cũng như bảo vệ cho cái quần chúng chứ không phải các anh lên tiếng chỉ cho đảng thì thôi các anh là không có xứng đáng là nghệ sĩ của quần chúng các anh gọi là ca hát nhảy múa để mà được gọi là nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân nó khôi hài đó. nó thẳng ra đó là là nghệ sĩ gọi là là của đảng nó đau thương cho dân tộc mình đó. thành ra nó nó tôi tv nói thẳng tại sao các anh phải nhìn rồi lại cái cái cái cái cái người nhạc sĩ tuấn khanh các anh phải nhìn lại nhạc sĩ trúc hồ các anh phải làm như vậy đó nhạc sĩ việt khang nó chỉ có vài nhạc sĩ à, nghệ sĩ thành lập à. ở đây thì tv nói thật thì tv có à, coi như là coi như là biết được chỉ, chỉ có bốn năm nghệ sĩ thôi chứ có có thể là có nhiều hơn nhưng mà có thể tv không biết thành ra tv không có dám gọi là là là trình bày thêm nhưng mà đại khái có bốn năm nghệ sĩ như vậy mà cả một nước đó Cả một nước chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn người nghệ sĩ nổi tiếng như vậy. Chúng ta có trí tài nè, chúng ta có hoài linh nè, chúng ta có tùng giang nè, à, cái gì giang? Cái gì là à, là trường giang nè. Trường giang nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Nghệ sĩ hài rất là nổi tiếng. Trường Giang đã từng lãnh những cái một lần lãnh ba bốn cái cúp ba cái cúp bốn cái cúp TV đã đã đã đã xem ở trong uh, YouTube và TV thấy như vậy nhớ cái nghệ sĩ uh, Trường Giang rồi nghệ sĩ Văn Sơn Bảo Liên rồi nhất là TV thích uh, thích một cái cô mà hát nhạc pop cho tổng thống đó quý anh chị em nhớ Su Boy không Su Boy cũng là một người của quần chúng Tại sao không sáng tác ra những cái những cái bản nhạc để mà nói lên những cái khổ đau của cái dân tộc này ông sáng tác lên những bản nhạc mà mà người con dân phải xa xứ xa vợ xa chồng để mà đi làm lao nô lên xứ người rồi những người con dâu Việt Nam con gái Việt Nam phải đi làm nô lệ tình dục nơi xứ người phải đi làm dâu nơi xứ người cái thảm trạng Việt Nam nó kinh hoàng lắm nó cái chế độ này nó đầu độc cả người dân rồi là mở miệng ra là chửi thời chửi thời mở miệng ra là đầu câu là chửi thời những cái đó những nghệ sĩ phải nên lên tiếng về cái đạo đức của con người nữa vì một chiếc nhẫn họ có thể giết nhau vì một lời nói họ có thể giết nhau Vì một cái nhìn thôi Một cái nhìn họ gọi là nhìn điểu và họ giết nhau Các nghệ sĩ có thể chấp nhận những điều đó không? Đó là những cái vấn nạn xã hội mà chúng TV cần tất cả các nghệ sĩ phải lên tiếng Tất cả những nghệ sĩ ở trong nước và hải ngoại Nói chung là nghệ sĩ thôi Mà nói chung là trong đó nghệ sĩ là hồi nãy TV định nghĩa là mở rộng ra là có cả luôn ký giả, có cả luôn nhà báo có cả luôn gọi là họa sĩ tất cả những cái gì sĩ sĩ đó là là các anh là phải có trách nhiệm những cái sĩ sĩ là của quần chúng của quần chúng là phải phục vụ cho quần chúng chứ không phải chỉ phục vụ cho một thiểu số người có giàu giàu có có nhiều tiền bạc để mà đi xem các anh trình diễn thành ra các anh đó sẽ trở thành những cái nghệ sĩ đảng nghệ sĩ đảng các anh cần đảng để mà mang cái danh hiệu gọi là nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân các anh sống rất là xa rời quần chúng thành ra các anh không phải rằng là các anh các chị không phải là nghệ sĩ thật sự nếu mà các anh Nghệ sĩ thật sự là các anh phải đi đến với những dân oan Hàng triệu dân oan đang đau khổ vì mất nhà mất cửa Hàng triệu người đang bị đánh đập vì biểu tình Xuống đường là hàng hàng bao nhiêu ngàn biểu tình là cũng là bị đánh đập đủ thứ Rồi các anh ở đâu? Ít ra đó các anh không đặt nhạc, không ca được Các anh phải đi chung với người dân các anh phải xuống đường cùng với người dân nó mới đúng là một cái nghệ sĩ đúng là một nghệ sĩ nhân dân đó các anh chỉ lấy cái tên thôi các anh mau mướt rồi là đảng rồi là đưa ra rồi là ờ, là, là là công bố lên là các anh là một nghệ sĩ nhân dân chứ sự thật các anh bỏ dân rồi các anh không còn là nghệ sĩ nhân dân các anh cũng chẳng phải là nghệ sĩ ưu tú ưu tú đối với những thành phần có tiền đối với những thành phần đảng viên các anh phải đi làm nghệ sĩ các anh phải đi lại vùng sâu vùng xa thấy những cái dân nghèo như thế nào những học sinh phải phải đi qua cái cái con sông bằng cái sợi dây cáp các anh sẽ thấy cái người cô người người người cô giáo mà bỏ trong bao ni lông để mà mà đi qua con sông các anh thấy nhiều cái nỗi khổ của dân lắm tại sao các anh không sáng tác những cái bàn nhạc như vậy tại sao các anh không vẽ nên một cái cái, cái cầu như vậy cái cầu dây cái cây cây cầu bằng cái sợi dây dây cát đó là đó là cái cái cái người nghệ sĩ mà họ sống cho quần chúng họ phục vụ cho quần chúng đúng nghĩa chứ không phải là phục vụ cho số ít phục vụ cho số số ít rồi là năm phần trăm đảng viên và gia đình dòng họ của đảng viên các anh không xứng đáng không xứng đáng là là là là, là nghệ sĩ nhân dân đâu tôi kể kể thêm nữa là TV đã từng xem gọi là Tăng Thanh Hà mà. Bây giờ Tăng Thanh Hà ở đâu? Tăng Thanh Hà là một người nghệ sĩ rồi là đóng trong cái vai rồi là là trong cái cuốn phim mà bỗng dưng muốn khóc. Tăng Thanh Hà, những nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Ngoài Tăng Thanh Hà rồi TV cũng thấy là Lam Trường rồi Đan Trường rồi ờ, Đàm Vĩnh Hưng các anh ở đâu? các anh có thấy được những nỗi đau của dân tộc không biết bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng mỹ linh rồi minh tuyết sự thật nó quá nhiều nó cả ngàn nghệ sĩ luôn ngô thanh vân rồi nhã phương nữa nhã phương đóng phim rồi nhã phương là coi như là um, cô bồ của trường giang TV cũng biết hết à TV cũng xem rất là nhiều phim ảnh ở trong nước và TV phải công nhận các nghệ sĩ bây giờ đóng phim rất là hay rất là hay TV công nhận điều đó nhưng mà gần như là tất cả đều xa rời quần chúng các anh không cũng phải là phục vụ quần chúng hôm nay TV nói lên đây đó là để không có phải là những cái lời sĩ vả các nghệ sĩ ca sĩ nhưng mà và công lý nữa <laughs> ừ công lý là một cái danh hài cũng rất là nổi tiếng và tv rất là là, là thích anh cảm ơn bạn uh, tôi đơn phương đã tôi đơn phương đã đã chia sẻ cái điểm này rồi phi thanh vân rồi kim tiến nữa quý anh chị em có từng coi và vợ tôi là số 1 không vợ tôi là số 1 của cô kim tuyến rồi là đóng rồi là là rất là hay và và nói thật đó uh, trong tất cả nghệ sĩ uh, ở trong nước đó nói thật TV có thể là mến mà nhất là một cái ca sĩ một nghệ sĩ rất là trẻ tuổi trẻ tí xíu mà TV nhợi nghĩ là cỡ khoảng năm sáu bảy tám tuổi thôi và TV nghĩ rằng đó là một cái thằng đồng một thằng đồng kịch sĩ là nó hơn hẳn tất cả mọi người gọi là cô thiên kim cô bé mà thiên kim quý anh chị em trong nước á, thì thì uh, tại vì tôi đọc những cái báo chí đó trong nước cũng nói về uh, cô bé thiên kim cô bé thiên kim là một thần đồng gọi cô ta là một thần đồng đó và tôi cũng cũng cảm thấy như vậy một cái một cái nghệ sĩ nhỏ thôi có thể là cỡ khoảng 10 tuổi dưới 10 tuổi thôi mà đã là một thần đồng đóng phim rồi là rất là tài quý anh chị em mà nếu mà nghe được cái đoạn ờ, video này nên gọi là ờ, đánh trên youtube thôi đánh chữ thiên kim thôi và biết được rằng là, là đất nước chúng ta có một cái nghệ sĩ mà thần đồng như vậy nhưng mà nghệ sĩ thiên kim thì tv không có phải là kêu gọi ở đây tại vì uh, thiên kim còn nhỏ ờ, chưa có cái kiến thức để bà hiểu về sâu xa về cái đất nước của mình tìm hiểu sâu xa về cái đau thương của dân tộc mình nó quá nhiều cái vấn nạn đi ra chợ bây giờ mua bất cứ đồ ăn nào cũng phải suy nghĩ với cái túi tiền của mình cũng phải suy nghĩ những cái đồ ăn này nó có độc hại hay không nó có phải dùng mà phân bón mà độc hại hay không? Đồ ăn này nó có pha cái nước gì để mà giữ cho tươi không? Từ con cá, con tôm, về cái miếng thịt cũng vậy. Thịt heo, thịt bò, nó có bơm nước vô không? Nó bơm nước rồi nó làm cho cái thịt nó bở ra ăn cũng không được ngon rồi con heo con gà con bò nó có đã chết rồi chưa nó chết vì bệnh chưa nó chết vì bệnh rồi phải người ta đem người ta ra người ta đem bán nó có những cái mà nó kinh hoàng ghê cái tivi nhớ lại ừ, cái vụ mà H5N1 gì đó cái cơn bệnh của cúm gà đó mà người ta đã chôn những con gà rồi người ta đã chôn hàng ngàn con gà xuống rồi cũng bị những đồng bào nghèo khổ quá không có miếng ăn họ đào lên họ đào lên rồi họ họ họ lấy những cái thịt con gà đó mà mà mà bị nhiễm H5N1 mà bị chôn đó họ lấy họ ăn mình thấy các nghệ sĩ có biết điều đó không các nghệ sĩ điệp tại vì đó ở các quốc gia khác là những người nghệ sĩ nó đi với quần chúng nó thấy những cái gì mà khổ đau của dân tộc là họ sáng tác lên cái bản nhạc hoặc là họ sáng tác lên cái một cái vở kịch và và họ đóng những cái cái cái cái bộ phim phản ảnh những cái sự đau khổ của quần chúng những cái vấn nạn của xã hội đó là nghệ sĩ người ta làm chứ không phải đến cuối năm thôi cái đất nước cộng sản này đó nó chỉ có đến cuối năm nó làm màu mè thôi cuối năm vậy đại khái là nó có những cái bài sớ rồi à, táo ông rồi, rồi, rồi, rồi lên tiếng một vài vấn nạn của cái đất nước thôi tôi không đồng ý được đó. nó phải thường trực mình là nghệ sĩ quần chúng mình có khi nào các nghệ sĩ nghĩ rằng mình đến hà tĩnh mình thanh chinh đến Hà Tĩnh mình thanh chinh đến Nghệ An để mà mình trình diễn những bản nhạc cho đồng bào mình nghe cái đó mới đích thực là một người nghệ sĩ của nhân dân đó TV mong thấy điều đó đa số nhân dân mong ước điều đó Ngày xưa có gặp nhau cuối tuần rồi bị cấm rồi chứ à. Đau thương, rất là đau thương. Ngày hôm nay TV là 256 lên tiếng. Thứ nhất là không phải là sĩ vả nghệ sĩ đâu. Nhưng mà mong muốn tất cả những nghệ sĩ trong nước và có nhà báo luôn nha có cả mc nha có cả những người làm việc mà mà trước số đông khán giả nhà báo cũng là là những người viết ra để mà cho một số đông khán giả đọc đừng có sống hèn nữa nhất là nhà báo ký giả đừng có sống hèn nữa mình viết với cái với cái trái tim và khối óc của mình mình không viết theo cái chỉ thị của đảng nữa còn không phải mình bẻ bút không cần không cần phải phải phải trong cái hội nhà báo hay là hội nhà văn gì đó mình phải sống gọi là là can đảm cho mình chứ mình phải sống cho quần chúng cho nhân dân thật sự như vậy không phải sống cho đảng đừng có đừng có làm cái kiểu mà mà mà công an công an nhân dân mà nói là công an nhân dân mà còn đảng còn mình cái đó là tệ hại vô cùng. Người dân không bao giờ chấp nhận điều đó. Công an là phải phục vụ cho dân. Nói thẳng ra như vậy. Công an không phải là phục vụ cho đảng. Nghệ sĩ cũng vậy thôi. Tất cả nghệ sĩ ngày hôm nay phải thay đổi đi. TV không phải sĩ vả các nghệ sĩ. TV rất yêu mến nghệ sĩ dù là trong nước. TV rất rất thương những cái người nghệ sĩ như vậy nhưng mà không biết làm sao mà những người người nghệ sĩ gọi là im lặng chẳng thấy một người nghệ sĩ nào đi biểu tình với dân hết nhưng mà thấy được cái nghệ sĩ Kim Chi một nghệ sĩ lớn tuổi cảm ơn cô Kim Chi cảm ơn cô Kim Chi cô Kim Chi đã cô đã thấy cái nỗi đau của người dân nói TV thấy xúc động TV khen con Kim Chi nhưng mà TV rất là xúc động nước mắt tràn ra khi mà nhìn thấy những cái nghệ sĩ gọi là không còn biết không còn biết gì đến người dân các nghệ sĩ có thấy rồi là anh Nguyễn Hữu thắng người là bị cắt cổ hay không? Các nghệ sĩ thấy tất cả những điều đó Thấy những cái tên Cộng sản đang bắt những người yêu nước Các nghệ sĩ thấy tất cả những người đó là đang bị cầm tù như vậy không? Tất cả những người yêu nước đang bị cầm tù như thế Từ Nguyễn Văn Đài Từ từ chị Trần Thị Nga từ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rồi từ bây giờ anh Hoàng Đức Bình rồi bây giờ muốn bắt luôn cả bắt luôn nhiều người khác nữa không thể chấp nhận được TV256 không chấp nhận được không chấp nhận được mình thấy những cái cảnh đó nếu mà các nghệ sĩ mà dẫn thân tham gia được giống như cô Kim Chi thì cái đất nước này nó không phải là tệ đến như vậy nó không có phải đầy vấn nạn như vậy mà vấn nạn triền miên đến những sông ngồi đều bị đầu độc thức ăn đều bị đầu độc mà người dân đâu có phải có nhiều tiền như những người nghệ sĩ đâu Người dân đâu có nhiều tiền giống như là những người đảng viên đâu 95% là người ta sống trong cái kiếp nghèo Phải không? Mình là nghệ sĩ quần chúng thì mình phải phục vụ cho quần chúng chứ Tại sao phục vụ cho chỉ có thành phần đảng viên thôi Bỏ đi bỏ đi sân khấu đi tìm đến những cái nơi mà mà mà mà quần chúng đang cần nữa cái sân khấu đó toàn là trình diễn cho đảng không à trình diễn cho tất cả những người mà có tiền đó những người có tiền mà đang sống ở trong trên xương máu của người dân không làm được như vậy đâu không thể làm được những cái chuyện như vậy đâu không có phải mà hè nhau với đảng để mà ngồi trên đầu trên cổ nhân dân như vậy phải làm người nghệ sĩ nhân dân thật sự làm người nghệ sĩ phục vụ cho nhân dân nhất quyết không phục vụ cho đảng không có phục vụ cho 5% cái dân số như vậy đó nước mắt trào ra rồi đâu có cầm được đâu thấy mình dân mình khổ mình cũng tức chứ mong rằng những cái lời TV nói được chia sẻ được chia sẻ rộng rãi và những giọt nước mắt của TV là những cái lời nói chân tình gửi đến tất cả những người nghệ sĩ trong và ngoài nước phải làm sao phục vụ cho quần chúng thật sự phục vụ cho nhân dân thực sự nhân dân khổ quá rồi xuống đường cùng quần chúng biểu tình cùng quần chúng thử hỏi các nghệ sĩ biểu tình cùng quần chúng công gian công an nó có dám đàn áp không một người mà nghệ sĩ quần chúng là biết bao nhiêu người hỗ trợ như vậy tại sao những nghệ sĩ không có làm những chuyện đó những chuyện hữu ích cho cái đất nước như vậy mà cả thế giới này người ta hiểu đảng cộng sản là tội ác phải giải thể cái đảng cộng sản bằng mọi giá phải giải tán cái đảng, đảng, đảng cộng sản này thì cái đất nước mình mới thanh bình được mới giàu có được tất cả người hải ngoại đi ra khi mà trong nước đi ra hải ngoại mới biết được mới mở mắt được thấy tại sao hải ngoại giàu có thế cá nhân tv 256 hai vợ chồng gọi là đi qua bên hải ngoại chỉ bàn tay trắng mà sau một tháng thôi một tháng làm việc thôi TV đã có một chiếc xe rồi cái xe cái xe hơi mới gần như mới thôi xe hơi 9 năm thôi thì tự nhiên mình thấy mình thương đồng bào mình mình thương dân tộc mình mình thương cái đất nước mình chứ không phải là cứ bị chụp mũ rằng là tại sao mình chống đối quê hương mình TV đâu bao giờ mà chống đối quê hương mình TV thương không hết tất cả mọi người TV đều thương hết ngay tất cả những người cộng sản TV cũng không bao giờ mà mà mà hận thù họ TV đã từng tuyên bố với, với anh chị em rằng cái hận thù của TV chỉ có một cái tên cầm đầu thôi là tên Nguyễn Phú Trọng thôi coi như là một cái ông vua thà là tivi viết một cái tên mà mà mà để mà cứu muôn dân nếu mà tivi viết được cái tên Nguyễn Phú Trọng là là tivi cũng viết viết nữa viết để mà cứu muôn triệu dân còn tất cả đều là nạn nhân hết á tất cả đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản hết đó thành ra tivi mong rằng là làm sao xóa bỏ cái chủ nghĩa cộng sản này giải tán cái đảng cộng sản này đó là ước nguyện của tivi hai năm sáu và TV cũng nghĩ rằng ước nguyện của toàn dân chỉ nhiêu đó thôi chứ đừng có nói rằng là là là là là TV ờ, chống phá đất nước TV 256 này không bao giờ mà làm những cái câu chuyện gì mình là người Việt Nam mà tại sao mình chống phá đất nước mình mình yêu không hết tất cả mọi người dù là anh là đảng viên cả đảng cộng sản mà anh từ bỏ cái đảng cộng sản rồi là TV yêu mến các anh tại vì TV biết cái chủ nghĩa cộng sản này mà không phải là cá nhân TV biết không cả thế giới người ta biết cả một quốc hội Âu Châu người ta đã ra nghị quyết rồi là 1481 để mà để mà tố cáo cái đảng cộng sản này là cái đảng tội ác bên Mỹ này ở Washington người ta đã dựng nên một cái cái tượng để mà nói rằng là cái chủ nghĩa cộng sản đã giết hại 100 triệu dân 100 triệu người ở trên thế giới này Cảm ơn bạn Nguyễn Về Đâu nha. TV xúc động chứ. Đó là những cái lời chân tình của TV256 thôi chứ đâu phải là lường gạt quý anh chị em. Mà mà TV256 đã chiến đấu với là ba bốn chục năm nay rồi. Từ từ lúc mà mà TV ra khỏi nước mà lúc mà có một cái chiếc xe hơi đi làm một tháng được cái chiếc xe hơi là TV nó bắt buộc mình phải chiến đấu mình không để cho người dân mình khổ như vậy Và chiến đấu từ ngày đó cho đến bây giờ Mỗi bữa cơm là là mình mình mình thấy mình xót thương cho cái đồng bào mình Mình không đi chơi nhiều Bao nhiêu thời giờ là mình dành để mà viết bài Để mà phổ biến, để mà gửi về Việt Nam Tất cả những tin tức để mà gửi về Việt Nam mong rằng quý anh chị em góp sức cùng TV256 chia sẻ bài này bài này phải đánh về trong nước để tất cả những người nghệ sĩ đó phải tham gia vào cuộc đấu tranh không có thể nào mà mà bỏ bê người dân như vậy tất cả người nghệ sĩ mong rằng nghe cái đoạn video này phải tham dự với người dân để xứng đáng là một nghệ sĩ nhân dân thật sự chứ không phải là nghệ sĩ đảng rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe TV không muốn cái này nó dài quá rồi nó, nó cũng khó khăn cho người cho người nghe rồi TV xin kết thúc ờ, cảm ơn quý anh chị nha cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe